Khí công Himalaya ra đời trên một vùng đất rộng lớn là nơi tiếp giáp giữa Ấn Độ, Nepal, Bhutan và Tây Tạng. Trong hơn 3 năm qua, đã có nhiều ngàn học viên theo học tại các khóa giảng dạy trực tiếp của khí công Himalaya tại Đài truyền hình Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Trung tâm Thể thao Ba Đình, Bệnh viện Đa khoa Đông Đa và một số địa chỉ khác. Và một sự thật hết sức vui mừng đó là tất cả các học viên sau khi tốt nghiệp các khóa nhập môn nếu kiên trì tập luyện hàng ngày theo những gì đã được truyền dạy đều có những sự cải thiện vượt bậc trong lĩnh vực nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật từ những bệnh đơn giản nhất cho tới những bệnh nan y. Mình là một bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn 3. Ờ, mình đã phẫu thuật và qua 12 đợt hóa trị ở tại Bệnh viện Đại học Y. Ờ, cái lúc mà trong cái quá trình mà ờ, chữa bệnh ấy, truyền hóa chất thì, thì thực sự là nhất đặc biệt là ở cái sau cái đợt ừ, truyền hóa chất đợt 4 ấy thì mình thực sự là mình không muốn sống nữa bởi vì là cái cơ thể khi mà từng giọt hóa chất nó vào người mình là mình không thể chịu đựng nổi và lúc đó thì chỉ muốn rút cái cái dây chuyền hóa chất ra thôi. Lúc ý là người chỉ còn cái da bọc xương, tất cả tóc nó cũng rụng hết. Và mình lúc đó thì thực sự là không muốn sống nữa bởi vì là cũng không muốn cho gia đình, bạn bè hoặc là chồng con mình phải chịu phải chịu một cái áp lực như thế nữa. Và thực sự là mình đã muốn buông xuôi rồi. Ờ, tôi nghe theo lời con gái và đến với cái lớp khí công, đến cái lớp nhập môn của thầy Trần Hoài Văn vào ngày 19 tháng 1 năm 2015. Thì thực ra thực sự khi mà bắt đầu đến thì ờ, trước khi đến đến lớp thì tôi cứ nghĩ là khí công nó là những cái môn đánh đấm võ vẽ cái thứ thì có lẽ là mình không thích hợp. Nhưng thực sự khi mà ờ, đến được trực tiếp gặp thầy Trần Hoài Văn và tôi được cảm nhận cái ấm áp từ thầy từ cái ân cần thầy hỏi hỏi han bệnh tình của mình này rồi thầy nói rằng là uh, chị ạ em rất là tiếc nếu như chị biết đến khí công Himalaya sớm hơn thì có lẽ uh, và thầy thầy bỏ lửng câu đấy thì tôi cảm nhận được rằng là ờ, có lẽ là thầy muốn truyền tải cho mình một cái thông điệp rằng là nếu như mình biết đến khí công Himalaya sớm hơn thì có lẽ là tôi đã không phải không không phải mổ hoặc Ờ, tốt hơn nữa là có thể là không phải truyền hóa chất nhưng Âu nó cũng là một số phận sau đó thì tôi đến và tất cả những cái bài uh, được thầy truyền lửa này rồi thầy uh, thầy giảng giải từ ngay từ buổi đầu tiên thì tôi đã cảm thấy là rõ ràng đây là một cái duyên và tôi được gặp thầy và cuộc đời tôi thực sự là bước sang một cái ngã rẽ khác khi mà tôi bước chân vào cái lớp ký công Himalaya vào cái ngày 19 tháng 1 năm 2015. Và suốt trong uh, ờ, 10 ngày của lớp nhập môn thì tôi miệt mài tập. Tôi miệt mài tập và nhiều lúc là quên cả cái cái cái gầy gò, cái kinh khủng của bản thân mình bởi vì là nếu như mà các bạn biết rằng khi tôi đến thì tôi còn mỗi cái da bọc xương thôi và cơ thể nó èo uột yếu ớt và tôi dường như tôi, tôi tôi đi còn không nổi nữa tức là ông xã phải phải dìu đi từng bước một có lẽ là tôi là một trong những cái bệnh nhân là gần gần lên đến nóc tủ mà vẫn cố tập để để để nhảy xuống thầy có nói như vậy và được sự động viên của thầy cũng như là ờ, cái không khí của tất cả các ờ, các bạn ờ, đồng môn ở trong lớp ấy thì tôi cũng luyện tập ngày qua ngày và tất cả những cái chuyển biến của cơ thể mình thì mình mình cảm nhận được sau mỗi một ngày. Ví dụ như là ngay cái ngày đầu tiên ờ, khi mà tôi ở lớp về thì tôi đã ngủ một mạch từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau và không có mộng mị, không có đi tiểu đêm một lần nào nữa. Ờ, thường thường là buổi sáng thì tôi tập từ 60 đến 70 phút. Buổi sáng từ bắt đầu từ 5 giờ sáng. Sau đó thì buổi trưa ở cơ quan sau bữa ăn thì tôi tập được khoảng 30 đến 40 phút 40 phút ờ, ờ, tập bài ờ, ngũ hành động công hoặc là tập cái bài nạp xả bởi vì nó rất là tốt cho tất cả những cái bệnh nhân ung thư đại tràng hoặc là trực tràng hoặc là nói chung là những vấn đề về tiêu hóa. Thế còn buổi tối thì ừ, những ngày đến lớp ở cái lớp duy trì là 2 4 6 đấy. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì tôi tập theo lịch của thầy, tức là từ 6 rưỡi tối đến 8 giờ tối. Mỗi một ngày ờ, tôi tự đặt ra cho mình là mình phải tập ít nhất, ít nhất là khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và suốt từ từ bấy đến nay cho đến bây giờ là khoảng hơn 2 năm, không một ngày nào tôi là, là tôi bỏ cả. Khi tập thì lẽ ra thì bởi vì trước khi tập trước đấy 10 ngày thì tôi có đi vào bệnh viện để tôi kiểm tra thì tôi muốn là có những cái chỉ số về mặt ờ, khoa học trước khi đi tập để mình có cái căn cứ để mình so sánh. Thế thì lẽ ra thì phải 3 tháng thì tôi sẽ đến bệnh viện theo cái lời hẹn của bác sĩ nhưng bởi vì là tôi thấy nó cái cơ thể của mình nó nó biến chuyển và cảm thấy mình mình hưng phấn, mình khỏe mạnh mình cảm thấy nó rất là sảng khoái thì sau đó thì đúng ngày 20 tháng 2 tức là sau một tháng thì tôi quyết định đến bệnh viện cuốn bệnh viện để mình ờ, mình khám để xem là các chỉ số nó như thế nào thì thực sự là ờ, một ngày một ngày bị vật ra ở ở bệnh viện để khám, để nội soi, để ờ, chỉ cắt tất cả các chỉ số xét nghiệm đấy. Ờ, như là bình thường trước khi mỗi một một một kỳ mà tôi uh, truyền hóa chất đấy, như trước đây thì khi mà cầm đến cái kết quả đấy thì thực sự là đầu tiên là bác sĩ, bác sĩ chữa bệnh cho tôi là bác sĩ Phạm Quỳnh Nga bác khóc cô ấy khóc rất là lớn thì tôi để lúc ấy thì tôi bảo là em ơi thì, có chuyện gì đấy bảo là ờ, chị ơi em bây giờ em không biết nói như nào là tại sao nó lại như này tức là em không thể tin được vào cái kết quả xét nghiệm nữa bác sĩ bảo là ờ, trong mười mấy năm bác ấy điều trị cho rất nhiều bệnh nhân ung thư đại tràng thì không có một người nào có một chỉ số như thế cả và tôi lúc đó thì tôi đã đứng ở giữa cái khoa ung biếu và chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện y và tôi khóc như một đứa trẻ con và cả chồng cả con à, khóc rất là lớn mà tôi cũng không thể tưởng tượng được là là kết quả nó lại tốt như vậy sau đó thì và chính tất cả những kết quả đấy thì là cái động lực để cho mình mình chăm chỉ hơn nữa và tôi tôi miệt mài tập miệt mài tập như là một vận động viên thực thụ ấy mình chắc là không không có một cái câu nào, không có một cái ngôn từ nào có thể nói được để cảm ơn thầy Trần Hoài Văn và môn phái đã cho mình được cái hình hài như ngày hôm nay. Ơn thầy vô cùng bởi vì thầy ngoài cái kiến thức truyền dạy, thầy còn truyền cho bọn mình một cái nghị lực sống nữa. Đấy là cái bài học mình nghĩ là thầy đã cho và mọi người đều cảm nhận được điều đấy. Thế còn ờ, mình thì mình rất là muốn là mọi người đều được hưởng những cái lợi lạc từ khí công Himalaya và chỉ mong rằng là mọi người hãy luyện tập để mình nâng cao cái thể lực và mình uh, làm cho cái cuộc sống của mình nó thật sự khỏe mạnh và thật sự có ý nghĩa bởi vì là thực sự nếu mà có khỏe mạnh thì mình mới ừ, dám có ý nghĩ để làm những cái việc lớn lao khác